Kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn của chúng ta hơn 2.500 năm về trước, và Ngài không đi theo cái con đường của khoa học như bây giờ. Và Ngài không đi khám phá thế giới bên ngoài, Ngài không đào vào trong lòng đất, khám phá lòng đất. Ngài không đi nghiên cứu nguyên tử, phân tử, Ngài không làm. Ngài không mở phòng thí nghiệm để nghiên cứu những cái đó. Nhưng mà Ngài đã đi khám phá mà khám phá cái gì khám phá chính mình vậy đó mà à, ngài rời bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con yêu cắt mái tóc xanh chút bỏ hoàng bào khoác lên thân mình cái áo của người khất sĩ ra đi vào rừng sâu núi thẳm tầm sư học đạo tìm cầu chân lý và quyết khám phá cho ra cái cái sự thật ở nơi mình vào nó là cái gì khám phá chính cái cái nguồn tâm này này để xem bản chất nó là cái gì. Vào. Ừ, đấy, Ngài đi bằng con đường như vậy, khác hẳn các nhà khoa học bây giờ. Và con đường của Ngài gọi là con đường khoa học tâm linh, nếu gọi là con đường khoa học về tâm linh. Khác hẳn cái khoa học về vật lý, vật chất bây giờ. Wow. Nó rất là khác. Thế và kính thưa đại chúng, và thật là kỳ diệu wow. nhờ tất cả những cái công đức ba la mật mà ngài đã tích lũy được đầy đủ viên mãn nhờ sự nỗ lực và ý chí phi thường mà cuối cùng Ngài đã chinh phục được cái tâm ấy à, và khám phá được cái tâm ấy. Mọi cái cánh cửa bí mật của thế giới huyền diệu này đã mở toang trước mắt của Ngài và sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Và thì mọi cái cánh cửa bí mật của cái thế giới này đã mở toang trước mắt Ngài hết. Ngài thấy rõ tường tận tất cả mà Ngài trở thành một bậc toàn tri, toàn giác, bậc thế gian giải và bậc chính biến tri, tức là thấy khắp, biết khắp tất cả. Và Ngài trở thành ánh sáng đại quang, ánh đại sáng đại minh, trở thành con mắt lớn cho thế giới này. Và à, Ngài soi rọi soi sáng cho thế giới, cho nhân loại chúng ta và cho muôn loài, chúng sinh. Đấy, thưa đại chúng ngài lại đi một con đường mà khám phá chính cái tâm của mình thôi mà lại thấy được tất cả mọi cái đấy mới là cái điều đặc biệt và nếu thật nhân loại chúng ta biết trân quý lắng nghe lời dạy của ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ vơi bớt biết bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau và thế giới này sẽ được tồn tại lâu dài an lạc và hạnh phúc hơn rất nhiều có đúng không đại chúng đó ở đây thầy nói để giữa cái con đường đi của khoa học hiện đại với cái con đường đi của khoa học tâm linh mà Phật pháp chúng ta đang đi đấy đang chọn lựa tăng ni và phật tử chúng ta cũng là đi vào cái con đường khám phá tâm linh mà nó là một con đường khám phá khai phá để tìm cho ra sự thật ra cội nguồn của sự sống này vào wow, nó đặc biệt lắm thế nhưng mà thế giới họ đâu có ngờ đâu Đức Phật nói là ngay trong cái thân một trượng sáu này thôi mà chúng ta sẽ thấy được cả thế giới cơ mà. Chứ đâu phải đi bay vào cung trăng bay lên sau mộc, sau kim đâu, mà bay ra ngoài các cái thiên hà khám phá đâu, không phải. Hay đào sâu trong lòng đất mới khám phá, cũng không thể thấy được tận cùng của thế giới này, mà quay lại chính nơi cái thân tâm này thôi mà chúng ta có thể thấy được, khám phá được toàn bộ thế giới. Đấy là cái điều rất đặc biệt. Thì à, kính thưa đại chúng, Đức Phật sau khi Ngài đạt đạo, với cái thiên nhãn siêu nhiên và thuần tịnh, Ngài thấy rất rõ cái Pháp giới này nó không phải đơn thuần chỉ có mỗi loài người mình với cái loài súc sinh đâu, nghe không? mà Ngài thấy có mười cõi giới mà chúng sinh tồn tại, hiện hữu trong đó mười cõi. Có cõi giới hữu hình và có những cõi giới vô hình với cái con mắt của chúng ta. À, có những cõi giới hữu hình là mắt chúng ta thấy được, như loài người, như loài súc sinh, và châu bò, à, sâu kiến chúng ta thấy được là hữu hình. Còn có những cái cõi, những cái loài nó vô hình, mắt thịt của chúng ta không thấy được. Và đó, đấy là một cái sự thật mà, mà cái con mắt siêu nhiên của Ngài, thiên nhãn siêu nhiên thanh tịnh đấy, trong kinh gọi là thiên nhãn siêu nhiên, à, thuần tịnh, Ngài thấy được các cái cõi giới này mười cõi giới đó là những cõi nào? Thầy xin kể để cho đại chúng cùng nghe. Mười cõi giới, cõi cao nhất đó là, cõi giới của chư Phật. À, cõi giới hay cảnh giới của mười phương chư Phật. À, đó, cái cảnh giới này thì nó siêu việt à, khỏi cái tầm suy tư của chúng ta. Chúng ta không thể suy tư tới được, không thể tưởng tượng ra được. À, gọi là tưởng tượng thì nó một chút chứ cũng không thể nào chính xác được, thưa đại chúng. Đấy là cảnh giới hay cõi giới của chư Phật. Dưới cõi giới chư Phật là cõi giới của các vị Bồ Tát, của các chư vị Bồ Tát. Dưới cõi giới của chư vị Bồ Tát là của các vị Phật độc giác hay gọi là duyên giác Phật. Ừ. Dưới cõi giới của các vị duyên giác là của các vị thanh văn, các vị A-la-hán. A-la-hán từ sơ quả cho đến tứ quả. Thì bốn cái cõi này gọi là tứ thánh, Ừ. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Đây gọi là bốn cõi thánh, gọi là tứ thánh. Rồi dưới bốn cõi này là đến sáu cõi, gọi là sáu cõi phàm, gọi là lục phàm, gồm có à, trên là cõi trời, à, trời thì có trời ấy, vô sắc à, cho đến trời sắc giới và, và đến cõi trời dục giới. Đấy là cõi trời. Dưới cõi trời là đến cõi thần, dưới cõi thần là đến cõi người đó là ba cõi rồi rồi dưới cõi người là cõi súc sinh đấy trâu bò và à, run sáng, đây là súc sinh hết đấy dưới cõi súc sinh là cõi ma quỷ gọi là ngã quỷ dưới cõi ngã quỷ là cõi địa ngục là cái cõi cuối cùng và đau khổ nhất đó như vậy trong cái pháp giới vũ trụ chúng ta có đến 10 cõi giới cơ chứ không phải chỉ có cõi người với lại loài vật súc sinh đâu con mắt của phật là thấy rõ như vậy đấy thưa đại chúng thấy rất là rõ à, có bốn cõi thánh và sáu cái cõi phàm này lục phàm trời atula người súc sinh ngã quỷ và địa ngục gọi là lục phàm trong sáu cái cõi dưới này còn là phàm phu hết dù là trời cũng vẫn là phàm phu thế và thưa với đại chúng rằng rất gần với loài người chúng ta là cõi súc sinh và cõi quỷ thần. Hai cõi này rất là gần với chúng ta, wow, rất gần với chúng ta và cũng thường hay liên hệ với chúng ta chứ không phải không. Súc sinh thì chúng ta thấy được những cái loài lớn, wow, mắt thường có thể nhìn thấy, còn những cái loài nhỏ nhít ấy, à, nhỏ quá chúng ta cũng không thấy được vào những cái con bọ nhỏ rất nhỏ ta mắt ta không thấy được nhưng nó vẫn thuộc trong cái loài súc sinh ừ. thế và thế giới của quỷ thần nữa à, thì nó thật sự là vô hình đối mắt phàm phu của chúng ta. Con mắt chúng ta không thấy được thế giới quỷ thần và trừ trừ những bậc thánh thôi và một số những trường hợp đặc biệt, cá biệt đặc biệt họ có thể thấy. Thế còn với con mắt thường của người phàm chúng ta này thì khó có thể thấy được cái thế giới của quỷ thần. Ừ. Thế nhưng mà sự thực ấy thì cái ảnh hưởng của thế giới quỷ thần ấy đến với chúng ta rất là nhiều, thưa đại chúng. À, chúng ta không biết thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng, nó vẫn tương tác với chúng ta, chứ không phải là không tương tác. Ừ. Có thể những người theo chủ nghĩa duy vật thì họ có thể chưa tin, hay là những người gọi là chủ nghĩa vô thần thì họ không tin có thần thánh, có quỷ thần. À, nhưng mà hàng ngày chúng ta phải chứng kiến, phải gặp rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh à, liên quan đến quỷ thần nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và có những cái chứng bệnh mà đi bệnh viện chữa không hết nhưng mà khi làm lễ tâm linh thì lại khỏi à, những người bị ma dựa quỷ nhập vong hành lên đồng nhập cốt rất là nhiều đấy thưa đại chúng đó, rất là nhiều có những gia đình ấy, thầy có được biết ấy, có gia đình này chết liên tục nhiều người mà ở thế gian người ta gọi là chết trùng mà chết trùng trong một năm mà trong cái gia đình dòng họ đấy có năm người chết liền mà ông nội chết xong rồi đến ông trẻ chết xong rồi đến bố chết bố chết xong chú ruột chết chú ruột chết xong đến anh giai chết trong một năm thế thì anh này anh sợ quá rồi không biết làm sao lúc này thì thôi chịu đi các nhà khoa học cũng biết gì mà mà giải chuyện này đâu không biết sao họ chỉ còn cầu cứu đến cửa Phật thôi. Đấy, thế sau đó thì gia đình tìm về chùa lễ và sau đó thì cái chuyện đó chấm dứt luôn, hết, không còn tiếp tục vì ai cũng nghĩ chắc là ông anh này chết rồi sẽ đến ông ông em này chết tiếp. mà Sợ đấy, như vậy một, một gia đình, một cái dòng đó là từ ông trong họ đến chết năm người liền trong một năm. Đại chúng thấy có rất là sợ, cả gia đình hoảng loạn luôn đấy, hoảng loạn luôn, không biết làm sao. Sợ lắm chứ thưa đại chúng, bất kỳ gia đình nào mà có cái hiện tượng chết như thế này đều rất là sợ. Đấy, thế gian người ta gọi là chết trùng, rất là đáng sợ. Nhưng mà thực sự nó không phải có ma trùng mà đây là nghiệp, nghiệp ác khiến nên như vậy. Thế thì cái này thì giới khoa học là chịu chết rồi, bó tay rồi, không biết làm sao. Đó. Họ cũng chịu thôi. Đến hỏi giáo sư nào thì giáo sư đấy cũng chịu, tôi cũng biết đâu, <laughs> biết làm nào phải không? bác sĩ thì có thể chữa bệnh được chứ còn chết trùng thì bác sĩ chịu chết không biết làm nào nhưng câu hỏi cuối cùng họ tìm đến chùa và, chùa thì mới có thể giải quyết được những chuyện tâm linh này cho họ và sau đó quả thật là cái hiện tượng đó dừng đến đó là dừng à, năm bảy năm nay thì không có chuyện gì xảy ra nữa rồi an lành đấy thế nên ý, dẫu mà ai nói thế nào chúng ta cũng không thể phủ nhận được thế giới tâm linh này nó có thật những cái mình gọi tâm linh tức là những cái gì mình vô hình mình không thấy đấy thế mà cứ nói tâm linh ấy là cái gì thưa đại chúng tâm linh ấy, chính là chúng ta vậy thôi ngay cái nơi thân thể mình đây này mình có phần tâm linh và phần thể xác thể xác và tâm linh hay mình gọi là phần phần xác phần hồn phần vật chất và phần tinh thần tinh thần gọi là tâm linh vậy đó mà thế sau khi chúng ta chết thì chúng ta trở về với cái cái cõi tâm linh đấy thôi mà bỏ cái thân này ta trở về cõi tâm linh ai cũng thế cả thưa đại chúng chẳng lẽ chúng ta thử ngẫm xem một con người sống động như này trên đời cười nói làm đủ mọi việc như thế này buồn vui và làm mọi việc thế này thế mà đến lúc chết một cái lại là mất hẳn không còn gì cả không còn gì cả thì chúng ta thấy nó có vô lý không mà mất hẳn không còn gì Đấy. có rất nhiều người họ quan niệm chết là hết không còn gì cả đâu ờ, vùi xuống đất là thành đất là hết à, và như vậy chúng ta thấy nếu mà, mà, mà suy nghĩ như vậy thì cái cuộc sống này nó thật là vô nghĩa, đúng không? Chết mà là hết thì vô nghĩa quá. Và thế thì sống để sống tốt, sống đẹp cũng để làm gì đâu. Ừ. Vì chết là hết thì người xấu với người tốt cũng giống nhau. Phấn đấu rèn luyện cũng như giống như cái người chẳng phấn đấu rèn luyện. Vào. Ừ, vì cái quan niệm sai lầm này cho nên ở thế gian họ có câu gì? Chính chuyên thì chết cũng ra ma mà. <laughs> lẳng lơ chết cũng phải đưa ra ngoài đồng họ bảo là bằng nhau hết sống chính chuyên trung thủy thì cũng giống bằng cái cô sống lẳng lơ vào wow. người tu dưỡng rèn luyện cũng giống như người không tu wow. người có đạo đức với thằng đầu trộm đuôi cướp cũng giống nhau đấy đại chúng đấy cái quan niệm này nó cực kỳ sai lầm mà wow. như vậy thì nó sẽ dẫn tới xã hội rối loạn không còn kỳ cương gì hết vì chẳng có ai cần phải sống tốt chẳng ai cần phải sống đạo đức rèn luyện làm gì cả cho nó mệt ra thì cuối cùng đằng nào cũng chết cũng là thành con số không hết à, không có gì nữa chết nó là hết như nhau sống tốt hay là sống không tốt cũng như nhau thế thì bao nhiêu cái điều mà từ muôn thuở các cụ xa xưa gây dựng những điều đạo đức trở thành vô giá trị hết vì bảo chết là như nhau hết phải không thế thì không ai cần phấn đấu làm gì cả. Đấy, thưa đại chúng, nó nguy hiểm chỗ này. Đức Phật của chúng ta thì Ngài đã biết rất rõ và Ngài thấy rất rõ đây là một cái quan điểm sai lầm, tà kiến, Phật gọi là tà kiến chấp đoạn. Có người thì lại chấp thường, nhưng đây là quan niệm chấp đoạn, chết rồi là hết, nghe không? Không còn gì. Và cái quan niệm này nó gây ra biết bao nhiêu cái khổ lụy cho, cho thế gian, những người đã không tin rằng chết là còn có kiếp sau. Họ sống vội, sống gấp, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều tội lỗi để thỏa mãn cái, cái dục vọng của mình. Thưa đại chúng, là cái quan điểm sống này vậy. Đó. Và chính Đức Phật với con mắt của Ngài, Ngài thấy rất rõ chết không phải là hết. Chết chúng ta chỉ bỏ cái phần vật chất là thân xác này thôi. Còn về phần tâm linh, chúng ta lại tiếp tục chuyển di sang một đời sống sau nữa. Vào. Wow gọi là tái sinh, trong đạo Phật gọi là luân hồi. Đó. Có một bài kinh Đức Phật nói thế này, với cái thiên nhãn siêu nhiên thanh tịnh, ta thấy chúng sinh sau khi bỏ thân ở cõi này, rồi tái sinh vào các cõi sau, giống như một người đứng ở trên lầu cao, nhìn xuống ngã tư đường, thì thấy có người này đi đến ngã tư rẽ trái, có người này đi đến ngã tư rẽ phải, có người này đến ngã tư đi thẳng. Cũng thế, chúng sinh sau khi chết bỏ thân ở cõi này, có kẻ tái sinh lên trên cõi trời, có kẻ đọa xuống địa ngục, có kẻ tái sinh làm ngã quỷ, có kẻ đầu thai làm súc sinh, có kẻ tái sinh trở lại làm người. Và Ngài thấy rất là rõ luôn rõ y như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy mọi người đến đấy, rẽ về ngã nào rất là rõ luôn. Đấy, Đức Phật nói rõ đến như vậy cơ mà. Đó. Thế cho nên, ấy, hôm nay Thầy dẫn giải như vậy ấy, để muốn chia sẻ với đại chúng là gì? Cái thấy biết trong Phật Pháp của chúng ta nó mới thật là đầy đủ toàn diện về thế giới này, về con người này. Cách nhìn của Phật giáo là cái nhìn toàn diện tổng thể đủ hết các nhân các duyên. Có những cái tội ở trên thế gian, thưa đại chúng, nó thuộc về nghiệp tội. Cái người này vì cái nghiệp này mà họ phải gây tội đấy. Nghiệp nó khiến người ta gây tội. Người ta không thể làm chủ được, người ta phải gây tội. Nó là ân oán trả nợ lẫn nhau, thưa đại chúng. Ân oán đấy. Một cái con hổ ở trong rừng, nó vồ một con nai, nó ăn thịt. Hai con này đều có nợ nần, nợ mạng với nhau đấy không phải vô duyên vô cớ đâu thưa đại chúng nó có nợ mạng với nhau đấy đó nó đều có nợ chúng ta đã nghe những bài kinh phật nói về những cái câu chuyện này rồi đó cho nên ấy, tất cả cái thế giới này nó diễn tiến ra theo cái quy luật nhân quả nghiệp báo à, của các loài hữu tình theo nhân quả nghiệp báo mà ra đó. và chỉ có mắt của phật mới thấy hết